Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Tổng kho điện máy Cường Linh. Thì ờ, hôm nay ờ, chúng tôi mang đến cho các bạn một, ờ, một loại máy cắt cỏ phân khúc tầm trung, tức là giá cả nó vừa phải mà chất lượng nó đảm bảo. Đấy thì đây là sản phẩm chúng tôi muốn mang lại các bạn là sản phẩm Vinafarm máy cắt cỏ VN33. Đấy. Thì tổng thể bên ngoài thùng của máy thế này. Đấy thì bình thường một thùng này sẽ là hai máy cắt cỏ. Đấy đấy thì à, đây tự hào thương hiệu Việt đấy, VN33 đây thì uh, loại Vinafarm này sẽ có à, bốn loại 26 này 33 41 và 43 này thì hôm nay chúng tôi đang mang đến cho các bạn là VN33 đây thì uh, bây giờ tôi sẽ bóc, bóc thùng cho các bạn xem nhé đấy thì thùng được đóng rất, rất cẩn thận thế thì ờ, đây là bình thường nó hai máy nhưng mà hôm nay chúng tôi có ra cho khách một máy thôi nên bây giờ chỉ còn một máy thôi đấy thì ờ, đây là đầu máy của nó này tổng thể con máy có hai màu một màu cam một màu xám đấy, rất là đẹp đầu máy rất là trắng này đấy có logo Vinafarm bảo hành 6 tháng từ ngày sản xuất con máy rất là đậm chắc chắn đây tôi sẽ đem ra các bạn xem nhé đây trên máy này có này Đấy, tự hào nông nghiệp này Vinafarm VN33 máy rất là chắc chắn nhé máy sử dụng động cơ hai thì xăng pha nhất thế thì à, đây ở trong chỗ lốc máy này các bạn để nhé sẽ có à, chữ dập nổi đấy VN33 17 110471 đấy thì đều chứng tỏ đây là máy chính hãng là chính hãng của Vinafarm đảm bảo chất lượng sản phẩm máy sử dụng uh, nổ này rất chắc chắn có trợ lực nên giật rất là nhẹ đây là nắp xăng của nó đây là chỗ chúng ta đổ nhiên liệu đây là gạt gió này Đấy. ở trong này có hai dây dây này là một dây hút và dây hồi còn đây là dây để chúng ta lấy lấy khí bên ngoài máy sử dụng uh, bơm xăng bằng ờ, bằng bơm đây cái đường su này Đấy. khi chúng ta đổ xăng đổ xăng ờ, vào thì chúng ta bơm này đấy để lúc nào cho hai cái ống này ống vàng và hai, hai ống ngắn này đấy nó sẽ không còn cái bong bóng ở sau thì máy bắt đầu để giật uh, nổ được bên hồng máy đây là bát côn của nó có chữ uh, chụp nổi nổi mc đây là tay ga của nó này thì ở đây cũng có khóa ga nhé Đấy, khi chúng ta bấm ga thì chúng ta có thể à, bấm này vào Đấy, nó sẽ khóa lại Đấy, còn khi mà chúng ta không dùng nữa thì bấm ra nó sẽ bật ra Đấy. máy rất tiện còn à, tiếp theo là đây là bộ phận à, chặt chám của nó này tấm bao bọc bên ngoài này đấy để uh, trong quá trình mình uh, cắt cỏ ấy thì có may mà lỡ vào va vào những uh, hòn đá hòn sỏi này, nó văng ra thì sẽ có này chắn lại đấy để không sẽ không gây ảnh hưởng đến uh, người dùng đấy. không gây uh, tai nạn trong việc lao động đấy. cái này được làm rất là chắc chắn tấm nhựa cứng độ dày đảm bảo chất lượng sản phẩm đấy chỗ này sẽ được lắp vào chỗ ống cần máy thì được ờ, công suất 0,79 kW 1,3 sức ngựa đây còn đây là ống cần của chúng ta nòng của nòng 36 ống cần ống cần 28 rất là chắc chắn đây là chỗ à, chúng ta lại lắp vào bắt côn này đấy thì cũng như các loại cắt, cắt cỏ khác thôi đấy nó có bốn con ốc ở trên này tôi sẽ bắt vào bước trực tiếp vào bắt côn luôn đấy. đây sẽ có những con ốc này để chúng ta lắp thêm một cái à, tấm như này nó thêm sắp tư liệu tấm như này ở đây Đấy, và một cái ống như này Đấy, để cố định cố định cái bắt côn của nó và lắp thêm cái giá vào để mình đeo Đấy, trong sử dụng còn chỗ này là để chúng ta lắp cái cần chỗ nắm tay tay ga vào cái chỗ này Đấy. lắp hai bên này vào cái này chúng ta có thể căn chỉnh nhá xin lên xin xuống tùy vào cái ờ, làm sao cho mình ờ, cầm nắm thoải mái được phát như thế còn đây là cái ống chúng ta pha xăng nhất này. đấy thì à, máy hai thì tỷ lệ xoa nhất là 251 đấy 25 lít xăng là 1 lít nhất đấy có các mức uh, tỷ lệ trên chia như này đấy 251 này và kèm theo nó sẽ là một cái lưỡi lưỡi cắt cỏ hàng chính hãng của Vinafarm luôn đây logo Vinafarm này đấy vòng tua nó một 10.000 vòng này. đấy lưỡi cưa rất là đẹp được làm rất là đẹp đấy. có kích thước in, in trên lưỡi cưa luôn cắt luôn và sẽ kèm theo những phụ kiện như là chồng này tua vít này đấy đục răng này ốc này để mình à, lắp những cái uh, lưỡi cắt cỏ hay là lắp những cái bộ phận bắt côn các thứ đấy để tháo lắp đấy, có cả dây rút dây rút này để uh, ra cố định và kèm theo máy là một thẻ bảo hành nhé thẻ bảo hành của Vinafarm này đấy phiếu bảo hành Vinafarm Việt bảo hành 6 tháng kể từ ngày sản xuất đấy. đây có những ờ, quyền sổ ờ, để uh, hướng dẫn sử dụng này đấy và đây là chỗ túi đeo túi đeo mình mình để mình lắp vào máy này mình đeo lên vai Đấy, nó tiện vai lên lưng đây không cần chúng ta có chữ này Vinafarm không cần 28 đây, đến phần tiếp theo là cái đầu bò của nó đầu bò của nó được à, thiết kế phần đầu này sẽ nhỏ hơn Đấy, so với những à, dòng à, cắt cỏ khác trên thị trường đầu bò của nó đoạn này sẽ to hơn này chỗ này sẽ to hơn một chút nhưng mà Vinafarm thì thiết kế nó nhỏ hơn một chút để mình dễ lắp đặt và trong khi mình di chuyển nó đỡ, vướng Đấy. khi chúng ta lắp cái lớp cỏ chỉ cần tháo con ốc to này Đấy. rồi bỏ cái lưới vào còn lại Đấy. Đấy thì uh, ngoài ra cái chức năng của máy cắt cỏ Vinafarm VN33 thì là chức năng cắt cỏ không nói rồi thì ngoài ra chúng ta chúng ta có thể à, lắp thêm à, để dùng sử dụng để cắt à, lúa đấy khi cắt lúa thì chúng ta sẽ lắp cái lồng này vào này đấy cái lồng này thì chú ý cái song dài này nó sẽ đi theo cần đấy và lắp cái chỗ hai tay này vào ngay chỗ đầu bò này đấy để các nhìn dao cái lưới nó sẽ nằm ở dưới đấy. để khi chúng ta gặt lúa ấy, thì những cái lúa sẽ đổ vào cái lồng này đấy nó sẽ chúng ta sẽ bỏ, bỏ vào một chỗ đấy, cắt như thế tiện sử dụng lồng sắt này chắc chắn đấy. thì uh, ngoài ra uh, có một số khách hàng đó, ờ, phản ánh lại sẽ là cái lưới cắt cỏ này để chúng ta sử dụng để gặt lúa thì nó không hiệu quả thì bây chúng tôi có một loại lưới là lưới tròn lưới tròn đây để tôi lấy các bạn xem nhé vâng thì đây thì là sử dụng cái lưới tròn như thế này chúng ta sẽ sử dụng để à, cắt lúa sẽ tiện hơn và được à, năng suất cao hơn đấy thì ngoài ra lưới tròn trắng này chúng tôi cũng có có một loại là tròn đen đấy việc lắp đặt cũng như lưới cắt cỏ thôi thì cần tháo cái chỗ con ốc ngay đầu bò đấy lắp lưới này vào thôi đấy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 hay là những hỗ trợ bên vận chuyển thì chúng tôi sẽ vận chuyển đến tận nhà quý vị có thể hàng đến nơi bóc ra kiểm tra Đấy, đúng sản phẩm đúng như chúng tôi quảng cáo Đấy, và đúng hàng các bạn đặt thì mới phải thanh toán tiền Đấy. thì cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để biết những à, sản phẩm tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn